Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu áo len như thế này ha. Thì đây là toàn bộ xung quanh phần thân áo. Mặt sau và trước. Họa tiết cổ tim. Mình móc các cái họa tiết ô vuông ghép lại với nhau để có thể tạo thành phần thân áo. Và phần tay thì mình móc họa tiết tay dài để các bạn có thể dễ dàng phối đồ hơn ha. Mẫu này các bạn có thể làm áo khoác cũng được, hoặc là mình có thể mặc không đều đẹp ha thì đối với mẫu này do clip hơi dài nên mình sẽ chia làm hai phần phần đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc họa tiết ô vuông nửa ô vuông để tạo thành một cái khung áo như thế này và phần thứ hai mình sẽ hướng dẫn móc phần tay áo cũng như là phần viền lại thân áo và lai áo ha thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết mình sử dụng len miêu cốt tông cuộn 125 gram, sợi len mắc S và chữ đỏ ha kim móc thì mình dùng kim móc 4.0mm những bạn nào không có mẫu kim này có thể so sánh đầu kim với sợi len mà các bạn đang có nè thì sợi len của mình có độ dày 1.75 cho đến 2 mm khi so sánh đầu kim với sợi len đầu kim của mình nó sẽ to hơn gấp đôi so với sợi len là được ha mũi móc của mình nó sẽ được mềm mại hơn ngoài ra thì mình còn sử dụng kéo cắt len kim đánh dấu để đánh dấu mũi móc nè kim khâu len và các cái hạt nút để cài lại phần thân áo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 mũi móc đơn thứ hai mũi móc đơn thứ ba mũi móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu mũi móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ 8 khi có được 8 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại nè ta di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên ha móc vào một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len như vậy mình hình thành được cái vòng tròn đầu tiên ha cái sợi len thừa này nè khi móc cái hết cái hàng này các bạn để im cho mình cái sợi len này ha để mình móc cái vòng tiếp theo á nó sẽ bị hở cái vòng này thì mình sẽ kéo cái sợi len này cho cái vòng tròn của mình nó nhỏ lại đây đây là cách thứ nhất còn cách thứ hai đối với những bạn nào mà muốn cho cái vòng tròn của mình nó có cái độ hở như thế này nè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 khi có được bốn mũi móc xích rồi nè đâm kim vào chân của mũi móc xích đầu tiên móc vào đó một mũi dời móc lên một mũi móc xích lúc này ở phía dưới của mình sẽ tạo ra được một cái vòng tròn nhỏ ở bên trong nè vòng tròn ở giữa bốn mũi xích ha thì các bạn sẽ móc cho mình vào vòng tròn này 8 mũi móc đơn liên tiếp móc đơn đầu tiên tiếp tục mũi móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa ha móc đơn thứ ba nè tiếp tục mũi móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu mũi móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ 8 khi có được 8 mũi móc đơn và vòng tròn đầu tiên này rồi di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên ta móc vào đó một mũi giờ để ta kết thúc vòng móc lên một xích kéo và cắt len như vậy là ta hoàn tất được cái vòng tròn đầu tiên nè đây cái sợi len thừa này ha lúc này các bạn sẽ cắt đi cho mình thì phần nhụy hoa này nó sẽ có một cái khoảng hở ở bên trong ha còn phần nhụy bên này là nó kín luôn nè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 thì sát bên là chân của mũi dời nè phía sau sợi len thừa ha thì ta đâm kim vào chân móc đó sau đó kéo nút mình vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên 3 mũi móc xích lúc này di chuyển kim cho mình đến cái chân móc của mũi móc đơn cuối cùng đây là lùi ra phía sau nè mũi móc đơn cuối cùng của cái vòng phía dưới ha móc vào đây cho mình một cánh hoa thì cách móc cánh hoa như sau lấy len lên kim nè sau đó các bạn sẽ đưa cho mình đầu kim ra phía sau vào cái mũi móc đơn cuối cùng của vòng phía dưới đâm kim vào chân móc đó ha sau đó kéo len qua chân móc kéo dài mũi móc cho mình bằng với ba mũi móc xích tiếp tục làm lần thứ hai ha lấy len và đâm kim lần thứ hai vào cùng một chân móc kéo bằng sợi len nè lần thứ ba tiếp tục lần thứ tư lần thứ năm và lần thứ sáu trên kim của mình lúc này có một khối sợi nè thì các bạn kéo len cho mình cho đến khi còn lại một chân cuối cùng ha đây ta tiến hành kéo len nè đây đến chân cuối cùng lúc này trên kim còn hai đường móc thì kéo qua hai chân trên kim ha ta được một cánh hoa đầu tiên từ đây móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và ba sau đó tiếp tục di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn kế bên là cái chân mà mình móc mũi dời kết thúc vòng phía dưới ha thì đây là chân đó nè móc cho mình vào đây một cánh hoa thì các bạn cũng lấy lên sau đó mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên đó ha chân móc kết thúc phần nhụy hoa nè kéo dài sợi len cho bằng với cái cánh hoa đầu tiên tiếp tục lấy len lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm và lần thứ sáu được một cụm như thế này rồi kéo len cho đến khi còn hai mũi trên kim ha sau đó tiếp tục kéo qua hai chân trên kim ta được cánh thứ hai nè tiếp tục móc lên 3 mũi xích tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha thì mình sẽ được tổng cộng là 8 cánh chân kế bên nè lấy len và đâm kim kéo cho bằng các cái cánh hoa kia ha lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm và lần thứ sáu sau đó kéo lên qua các cái chân móc trên kim cho đến khi còn hai mũi nè kéo qua hai chân trên kim lên ba xích và móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi các bạn đã tạo cho mình được 8 cánh hoa vào 8 chân móc của cái vòng tròn phía dưới rồi thì kết thúc cũng móc lên cho mình 3 mũi xích nè sau đó ta sẽ đâm kim vào cái chân móc bên trên của cánh hoa đầu tiên đây là cánh hoa đầu tiên ha thì chân móc bên trên nó là cái khoảng này nè đây móc vào đây cho mình một mũi giờ để ta kết thúc vòng từ đây móc lên một mũi móc xích kéo vào cắt len tiếp tục mình sẽ móc cái phần lá ở bên ngoài đối với phần lá cũng tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút khi có được một nút này ha các bạn sẽ đưa kim cho mình đến cái cánh hoa mà mình vừa tạo ở đây thì đây là mặt phải của cái phần hoa ha các bạn có thể đâm kim cho mình vào các cái khoảng trống ở chính giữa của những cánh hoa nè thì lúc này mình sẽ có 8 khoảng trống ha đâm kim cho mình vào một khoảng trống bất kỳ thì ở đây mình sẽ đâm kim vào khoảng trống thứ hai tính từ sợi len thừa ha đâm kim vào khoảng trống này sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên 3 mũi móc xích tiếp tục đâm kim vào khoảng trống mình vừa đâm kim đó móc tiếp cho mình hai mũi kép đơn vào đây ha kép đơn thứ nhất nè và kép đơn thứ hai thì ở đây tính luôn ba mũi xích đầu tiên là một mũi móc với hai cái mũi kép đơn ha thì mình sẽ có tổng cộng là ba mũi kép đơn ở đây từ đây móc lên ba mũi móc xích các bạn sẽ bỏ qua cho mình một khoảng trống kế bên của cái phần cánh hoa nè và đâm kim vào khoảng trống kế tiếp móc cho mình vào đây một cái khoảng lá ha thì cái phần lá này móc cho mình ba mũi kép đơn vào khoảng trống này kép đơn thứ hai nè và kép đơn thứ ba có được 3 mũi kép đơn rồi móc lên một xích tiếp tục đâm kim vào khoảng trống ta vừa móc này móc vào 3 mũi kép đơn nữa ha thì mình có kép đơn thứ tư nè mũi kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu vào cùng một khoảng trống cách nhau là một xích ta được một cái lá hoàn tất ha đây từ đây tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích và ta cũng bỏ qua một khoảng trống ở phần cánh hoa móc vào khoảng trống kế tiếp một cái khoảng lá tương tự như cái phần lá mà mình vừa tạo ha ba mũi kép đơn nè kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba sau đó gây nên một mũi móc xích và tiếp tục ba mũi kép đơn nữa ha kép đơn thứ tư nè mũi kép đơn thứ năm và tiếp tục mũi kép đơn thứ sáu được một cái lá thứ hai rồi móc lên 3 mũi xích bỏ qua một khoảng trống kế bên và móc vào khoảng trống kế tiếp một lá nguyên ha ba mũi kép đơn nè lúc này giấu luôn cho mình sợi len thừa khi các bạn gặp ha bởi vì mà khi mà mình à, thay màu nhiều á nó sẽ chừa ra rất là nhiều sợi len thừa ha nên khi móc đến đâu mà thấy sợi len thừa các bạn lưu ý giấu luôn cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha ba mũi kép đơn nữa nè kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu thì như vậy lúc này phần lá của mình nó sẽ tạo ra được ba lá nguyên tạo ra được ba góc rồi ha thì để tiếp tục cái góc thứ tư tạo ra một cái hình vuông cho cái phần thân lá của mình á ở cái cụm đầu tiên mà mình tạo nè ta có 3 mũi xích và hai kép đơn ha thì móc lên 3 mũi xích mình sẽ hoàn tất cái cụm cuối cùng này bằng cách móc vào cái khoảng trống đầu tiên mà mình gặp 3 mũi kép đơn vào đây hả? kép đơn đầu tiên nè kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba được 3 mũi rồi tính luôn 3 mũi đầu tiên thì mình sẽ có được một cái cụm lá nè móc lên một xích và đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi xích đầu tiên mà mình gây nên nè đâm kim vào chân xích thứ ba móc vào đó một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len như vậy là mình sẽ hoàn tất được bốn góc tạo ra một hình vuông như thế này ha bây giờ mình sẽ tiếp tục thay màu trắng các bạn cũng tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn nè sau đó kéo sợi len dài ha được một nút hoàn tất rồi đâm kim vào cái phần lá mà mình vừa tạo ở bên dưới lúc này để ý cho mình nè chân móc mà mình đâm kim sẽ là cái chân móc của cái mũi xích thứ ba mà mình vừa kết thúc ha đâm kim vào chân xích thứ ba đó sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên cho mình 3 mũi móc xích 1 2 và 3 thì 3 mũi móc xích này được tính là một mũi móc ha tiếp tục di chuyển kim đến chân móc của cái mũi kép đơn đầu tiên ở cái phần thân dưới ha thì đây là chân nè móc cho mình vào đây một mũi kép đơn tiếp tục chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn khi móc dấu luôn sợi len thừa nha thì mình sẽ có được 3 mũi vào ba chân của cái phần lá ở phía dưới ha tiếp tục các cái mũi móc tiếp theo mà mình gặp sẽ là khoảng trống 3 mũi móc xích ở phần lá cũng như là 3 mũi móc xích ở phần cánh hoa thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình luôn vào cái chân móc của cái phần cánh hoa ha và khi móc mình sẽ giấu cái phần ờ, màu xanh vào chân móc luôn nè và cách móc như sau các bạn lấy len cho mình hai vòng lên kim sau đó mình sẽ đâm kim vào cái khoảng ở phía dưới cánh hoa đây móc vào đây cho mình một mũi kép đôi ha thì móc mũi kép đôi như sau đâm kim vào khoảng đó sau đó kéo len qua chân móc nè trên kim có bốn đường móc thì kéo len lần lượt qua hai chân trên kim ha lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba khi móc dấu luôn cái ba mũi xích màu xanh vào trong mũi móc thì mình sẽ có được một mũi kép đôi ha tiếp tục móc thêm cho mình hai mũi kép đôi vào đây nữa lấy len hai lần nè đâm kim vào khoảng màu hồng ha kéo len qua chân móc sau đó lần lượt kéo len qua hai chân lần thứ nhất qua hai chân lần thứ hai và qua hai chân lần thứ ba ta được mũi kép đôi thứ hai tiếp tục mũi kép đôi thứ ba đâm kim kéo len kéo qua hai chân lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba như vậy là ta có được 3 mũi kép đôi thì cái mũi móc của mình nó sẽ kéo dài ha được nối từ cái khoảng trống của phần cánh hoa lên bên trên các chân móc kế tiếp sẽ là chân móc của phần lá nguyên ha móc cho mình ba chân của mũi kép đơn này mỗi chân là một mũi kép đơn kép đơn thứ hai nè và tiếp tục kép đơn thứ ba đây thì như vậy là mình sẽ có ha ba mũi kép đơn nè ba mũi kép đôi và ba mũi kép đơn thì chân kế tiếp là khoảng trống của phần lá nguyên nè khoảng trống xích ở giữa thì móc vào đây cho mình một cái khoảng tương tự như phần lá bên dưới ha thì ta sẽ có ba mũi kép đơn một, hai và ba. từ đây móc lên một xích và tiếp tục ba mũi kép đơn nữa ha vào cùng một khoảng trống kép đơn thứ năm và kép đơn thứ sáu ta sẽ hoàn tất được một cái cụm góc như thế này tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc kế bên và làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng gặp các cái chân móc của phần lá nguyên thì mỗi chân làm một mũi kép đơn ha kép đơn thứ hai vào chân thứ hai và kép đơn thứ ba vào chân thứ ba ở cái khoảng này nè bỏ qua khoảng bên trên ha móc vào khoảng bên dưới ba mũi kép đôi thì quấn len hai vòng lên kim tam kim vào khoảng ở bên dưới kéo len nè lần lượt kéo qua hai chân trên kim lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba tiếp tục kép đôi thứ hai hai vòng đâm kim kéo len lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba mũi thứ ba ta sẽ có được 3 mũi kép đôi ha tiếp tục 3 chân kế tiếp mỗi chân làm một mũi kép đơn nè cái góc này ha móc vào cho mình ba kép đơn một xích và ba kép đơn sau đó móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng khi ta đã móc được đến cuối vòng nè lúc này cái cụm cuối cùng của mình ở cái phần lá cái phần lá nguyên ở bên dưới ha thì cụm cuối cùng của mình ta cũng có được 3 mũi kép đơn vào ba chân cuối cùng nè thì khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha kép đơn đầu tiên nè kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba còn lại cái khoảng trống xích cuối cùng thì móc vào cho mình một góc 3 mũi kép đơn một xích và 3 mũi kép đơn 1 2 3 lên một xích kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu kết thúc cái vòng màu trắng này ha đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên móc vào một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len ta sẽ hoàn tất được phần viền màu trắng và tạo ra được một cái hình vuông như thế này thì bây giờ mình sẽ viền lại cái phần vuông này đối với phần viền mình sử dụng mũi móc đơn cho nên các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài ha mình không tạo một nút nữa mà giấu luôn sợi len thừa vào trong mũi móc nè lúc này các bạn sẽ đâm kim cho mình ở cái chân móc phía sau của sợi len thừa là cái chân móc của mũi giờ kết thúc ha kéo len qua chân móc sau đó móc lên một xích mũi đầu tiên mà ta đâm kim sẽ là chân của cái mũi xích thứ ba móc vào đó một mũi móc đơn sau đó móc tiếp các cái chân móc còn lại cho đến cái góc vuông ha mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi móc nhớ giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha các bạn giấu cho mình một khoảng dài móc cho đến cái góc vuông đầu tiên khi đã móc được các cái mũi móc đơn đến cái góc vuông đầu tiên mà ta gặp rồi thì cái khoảng trống góc vuông này khi mình sử dụng mũi móc đơn các bạn sẽ móc vào đây cho mình ba mũi móc đơn vào cùng một khoảng trống ha những bạn nào mà muốn tăng size ở vòng móc này các bạn sẽ sử dụng cho mình mũi nửa kép để mình móc và mũi nửa kép thì mình cũng móc 3 mũi nửa kép vào đây ha hoặc là mũi kép đơn thì cũng tương tự ở đây được 3 mũi móc đơn rồi đâm kim vào các chân móc còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn thì lưu ý chân đầu tiên sẽ là cái chân sát cái cụm góc này ha ta có các cái mũi móc đơn nè tính từ cái cụm 3 mũi ở đây nha móc tương tự cho mình cho đến góc tiếp theo thì góc này cũng móc 3 mũi móc đơn và móc tương tự cho đến cuối vòng khi ta móc được đến cuối vòng nè lưu ý ở cụm cuối cùng thì cái chân móc sát cái góc cuối cùng này các bạn chỉ móc cho mình hai mũi móc đơn vào hai chân phía ngoài thôi còn chân sát cái góc đó mình thì không móc ha kết thúc thì đâm kim vào chân đầu tiên nè móc một mũi dời sau đó móc lên một xích kéo và cắt len thì như vậy là tổng số mũi móc của cái hàng này nó sẽ bằng với tổng số mũi móc của các cạnh còn lại ha ta sẽ được một cái hình vuông như thế này đối với những bạn nào mà muốn tăng giảm size á, thì các bạn có thể thay đổi cho mình cái mũi móc ở mỗi vòng thì ở đây mình sử dụng mũi móc đơn ha các bạn có thể sử dụng mũi nửa kép hoặc là mũi kép đơn và cho các cái vòng bên trong cũng vậy ha để mình có thể thay đổi được kích thước của hình vuông này ta sử dụng nhiều màu để móc cái họa tiết vuông này cho nên có rất nhiều sợi len thừa ha khi móc các bạn giấu luôn sợi len thừa vào trong mũi móc nè thì lúc này mình sẽ cắt len ít thôi ha mình không cần phải giấu len nhiều quá nè giấu cho mình sợi len ở vòng cuối cùng vào chân móc đây các bạn sẽ móc cho mình nhiều họa tiết ô vuông giống như nhau và ở đây mình có vẽ sơ đồ nè mặt sau thì các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 16 ô vuông để mình có thể ghép lại tạo thành một cái khối vuông lớn còn mặt trước đối với những bạn nào mà muốn làm họa tiết cổ vuông ha thì các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 14 họa tiết ô vuông hoặc là các bạn muốn tạo ra họa tiết cổ tim thì hai cái ô vuông nằm chính giữa này các bạn sẽ móc cho mình một nửa ô vuông thôi ha tức là họa tiết tam giác ở đây mình có móc sẵn một họa tiết tam giác nè tức là nửa ô vuông thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách móc này đầu tiên tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút từ đây móc lên 4 mũi móc xích đâm kim vào chân xích đầu tiên móc vào đó một mũi dời móc lên một xích ta cũng có được một cái vòng tròn ở bên trong này thì các bạn sẽ móc vào đây cho mình 5 mũi móc đơn ha mình muốn họa tiết tam giác của mình nó có cái cánh hoa nhiều á nó sẽ tạo cái điểm nhấn nổi hơn cho phần cánh hoa nên mình sẽ móc 5 mũi móc đơn tương đương với 5 cánh hoa còn theo thực tế thì các bạn có thể móc cho mình 4 mũi móc đơn cũng được ha ở đây mình sẽ móc 5 mũi móc đơn để cái cánh hoa của mình nó được dày hơn có được 5 mũi móc đơn rồi móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len ta sẽ có được một nửa vòng tròn như thế này ha cắt sợi len thừa đi nè tiếp tục mình sẽ tạo họa tiết cánh hoa các bạn cũng tạo một nút sau đó đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái phần nhụy hoa nè ở đây có 5 mũi ha thì đâm kim vào chân đầu tiên sau đó kéo nút ta vừa tạo qua chân móc móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 sau đó đâm kim vào chân móc mà mình vừa đâm kim đó nè các bạn móc cho mình một cái cánh hoa ha lấy lên và đâm kim vào cái chân ta vừa đâm kim đó luôn ha là chân móc đầu tiên á đâm kim lần thứ nhất nè kéo dài lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm và lần thứ sáu cũng tương tự ha kéo qua một cụm chân móc còn lại hai chân nè kéo qua hai chân móc lên 3 xích và tương tự cho bốn chân còn lại tạo cho mình ra tổng cộng là 5 cánh hoa những bạn nào mà muốn móc đúng luôn ha thì mình có thể móc bốn cánh hoa thôi lần thứ ba nè lần thứ tư lần thứ năm và lần thứ sáu kéo cho đến khi còn hai chân thì kéo qua hai chân trên kim lên ba xích và móc tương tự sau khi đã có cho mình được 5 cánh hoa vào 5 chân móc đơn phía dưới rồi móc tiếp cho mình vào cái chân móc mình móc cánh cuối cùng đó một mũi kép đơn nữa ha những bạn nào mà móc bốn cánh thì cũng làm tương tự nè sau đó móc lên một xích kéo và cắt len ta có được 5 cánh hoa đây là chân móc của mũi kép đơn ha và đây là chân móc của ba mũi xích nè phân lá tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn kéo sợi len dài thành một nút ta cũng đâm kim vào mặt phải của cánh hoa tức là cái chân móc đầu tiên bên này hả, lúc này mình có 3 mũi xích đầu tiên mà mình gây nên nè đâm kim cho mình vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên hả, sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên 3 mũi móc xích đây nó sẽ tương ứng với cái xích của cái phần lá ha đâm kim vào cái khoảng trống của ba mũi xích với cái cánh hoa đầu tiên móc vào đây cho mình ba mũi kép đơn kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba ta sẽ có được 4 mũi tổng cộng tiếp tục móc lên 3 mũi xích bỏ qua một khoảng trống móc vào khoảng trống tiếp theo một lá nguyên ba kép đơn một xích và ba kép đơn ha đây bỏ qua đây móc vào bên này ha kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba sau đó móc lên một xích mũi kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu được một cụm lá nguyên rồi nè tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi xích bỏ qua một khoảng trống và móc vào khoảng trống kế tiếp một nửa tức là 3 mũi kép đơn vào đây hả dấu sợi len thừa nè kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba đây nó sẽ tương đương với một nửa của lá nguyên rồi ha thì còn cái xích nằm chính giữa các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn cuối cùng này đây nè mình sẽ móc vào đây một mũi kép đơn thì nó sẽ tương đương với một mũi xích ở chính giữa của cụm lá nguyên ha lên một xích sau đó kéo và cắt len ta sẽ có được một họa tiết tam giác như thế này đây với năm cánh hoa phía dưới ha tiếp tục thay màu trắng tạo một nút cũng đâm kim vào mặt phải của cái cánh hoa mà mình vừa tạo nè ba mũi xích đầu tiên ta gây nên thì đâm kim vào chân xích thứ ba sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc móc lên 3 mũi móc xích đâm kim vào chân xích mà mình vừa móc đó móc vào đó một mũi kép đơn nữa về cái chân móc của cái xích thứ ba ha sau đó tiếp tục di chuyển kim đến ba chân móc mỗi chân là một mũi kép đơn kép đơn thứ hai nè và kép đơn thứ ba như vậy là mình có tổng cộng là 5 mũi móc tính luôn 3 xích đầu tiên ha được 5 mũi rồi nè đến cái cụm nam chính giữa này cũng móc 3 mũi kép đôi ha vào cái khoảng trống ở phần cánh hoa kép đôi đầu tiên mũi kép đôi thứ hai mũi kép đôi thứ ba được 3 mũi kép đôi rồi đâm kim vào cái cụm lá nguyên ha ba chân đầu tiên nè khoảng trống xích năm chính giữa ba kép đơn một xích và ba kép đơn ha ba chân còn lại mỗi chân một mũi kép đơn tiếp tục 3 mũi kép đôi cuối cùng ba chân móc mỗi chân một mũi kép đơn giấu sợi len thừa còn lại một chân móc cuối cùng thì giống như cái chân móc đầu tiên ta có hai mũi vào đây ba mũi xích và một mũi kép đơn nè thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình vào chân cuối cùng này hai mũi kép đơn ha móc lên một xích kéo và cắt len ta cũng có được họa tiết tam giác tiếp tục mình sẽ viền lại ha thì để viền lại mũi đơn nên mình sẽ không tạo nút nè chừa một đoạn len vừa đủ dài ha đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên kéo sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích chân mà ta vừa đâm kim đó móc tiếp vào đó cho mình hai mũi móc đơn móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai vào cùng một chân móc ha có hai mũi móc đơn rồi nè các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi móc đơn móc cho đến cái góc vuông ha khi móc cũng giấu luôn sợi len thừa vào trong mũi móc nha sau khi móc đến góc vuông đầu tiên lúc này tính luôn hai mũi móc đơn được móc vào cùng một chân móc ta sẽ có tổng cộng là 15 mũi móc đơn 15 mũi móc đơn này bằng với 15 mũi móc đơn của mỗi cạnh ở cái phần hình vuông ha đây là góc vuông nè góc vuông thứ hai ha thì các chân móc nằm chính giữa nó sẽ gồm có 15 mũi ha mũi đầu tiên nè 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 và 15 15 mũi móc đơn ở cạnh này tương đương với 15 mũi móc đơn để ta nẹp lại ha không tính góc vuông nha tiếp tục nè móc một góc vuông vào đây 3 mũi móc đơn các chân còn lại ha mỗi chân là một mũi móc đơn móc cho đến cuối móc được 13 mũi rồi thì còn lại chân cuối cùng nè móc hai mũi móc đơn vào đây để ta có được 15 mũi móc đơn ha móc lên một xích kéo vào cắt len như vậy là mình cũng có được một cạnh cuối cùng ha tạo ra một cái tam giác như thế này nó là một nửa hình vuông ha móc cho mình thêm một họa tiết tam giác như thế này nữa để khi mà mình ghép lại nè nó sẽ tạo ra một cái họa tiết cổ tim như thế này ha ô vuông thì các bạn sẽ tạo cho mình 28 ô vuông tổng cộng và tam giác thì tạo ra hai tam giác ha sau đó mình sẽ tiến hành khâu mặt sau sẽ khâu cho mình 16 họa tiết ô vuông lại với nhau để tạo thành một cái khối vuông to và mặt trước nè những bạn nào mà muốn làm họa tiết cổ vuông ha thì móc tổng cộng là 14 họa tiết ô vuông sau đó sẽ khâu tương tự theo như cái sơ đồ này còn những bạn nào mà muốn làm cổ tim thì móc cho mình 12 ô vuông và hai tam giác khi nối vào nè thì phần thân áo của mình nó sẽ như thế này ha tạo ra họa tiết cổ tim muốn làm cổ vuông nè thì tạo ra hai cổ vuông ở chính giữa ha còn cổ tim nè thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại các cái khối này thì để nối lại các cái khối này có rất là nhiều cách để nối ha các bạn có thể dùng kim móc và móc trực tiếp các cái chân móc vào với nhau bằng các mũi móc đơn nè vào các cái chân móc tương ứng với nhau ha thì để cho cái phần thân áo của mình nó không có bị quá dày và lộn cộm khi mình lên cái form áo thì ở đây mình sẽ tiến hành dùng kim khâu chứ không móc trực tiếp thì cách khâu như sau sử dụng cho mình kim khâu nè xỏ sợi len vào bên trong và để giấu được cái sợi len thừa này các bạn sẽ lật cho mình mặt trái của ô vuông ha đâm kim vào các cái chân móc của hàng mũi đơn ngoài cùng đâm kim một nửa trước nè vào một số chân móc trước ha sau đó kéo sợi len kéo vừa thôi nè đến cái đầu cuối cùng rồi thì tiếp tục lùi lại cho mình ở cái chân móc sát cái sợi len mà mình vừa đâm kim nè lùi lại một đường ha sau đó tiếp tục đâm kim vào các cái chân móc bên trên sau đó kéo lên nè thì lúc này cái đường gấp khúc đó nó sẽ giúp mình cố định lại được cái sợi len thường ha khi mình kéo sợi len nó không có bị chạy nè chân đầu tiên mà mình bắt đầu khâu là cái góc vuông có 3 mũi móc đơn nè thì đâm kim vào chân móc đơn nằm chính giữa ha và để khâu lại á có nhiều cách khâu ha đưa cho mình các chân móc tương ứng với nhau nè thì các bạn có thể đâm kim cho mình vào các cái chân móc tương ứng với nhau ở đây mình đâm kim vào chân nằm chính giữa rồi ha thì chân nằm chính giữa của ô vuông kế bên nè ta sẽ đâm kim luôn vào các cái chân móc tương ứng với nhau sau đó các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết đây vào luôn chân móc ha ở ô vuông bên này sau đó đâm kim từ trên xuống dưới vào ô vuông kế bên chân móc tương ứng ha kéo lên nè khâu tương tự cho mình cho đến hết hoặc là cách thứ hai để cho cái ô vuông của mình nó được hiện rõ lên trên thân áo á thì các bạn sẽ dời cho mình kim xuống phía dưới tức là mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc ta sẽ đâm kim vào cái đường móc nằm bên dưới ha đây thì đường móc bên dưới của cái chân móc nằm chính giữa của góc rồi nè thì đâm kim tiếp tục và cách đâm kim thì cũng tương tự ha chỉ khác là mình đâm kim vào đường móc ở bên dưới thôi tiếp tục nè từ dưới lên trên và ô vuông đầu tiên của chân móc ở phía dưới ha khi khâu vào thì mình lưu ý kéo cho mình cái đường à, khâu cho nó vừa thôi chứ các bạn đừng có kéo siết chặt quá nha đây vào hai chân móc song song với nhau và đường bên dưới thôi nha trên xuống dưới nè vào ô kế bên đây thì lúc này cái họa tiết ô vuông của mình nó cũng hiện lên bên trên rồi ha cái đường móc bên trên nè nó sẽ hiện lên bên trên luôn nó không có bị mất đi và để dễ dàng cho việc khâu hơn thì các bạn sẽ úp cho mình mặt trái của sản phẩm lên mặt phẳng sau đó mình sẽ khâu vào các cái chân móc nằm bên trên của mặt trái ha đây các bạn sẽ đặt cho mình các cái họa tiết ô vuông nó nằm xếp lên nhau sau đó mình sẽ khâu vào các chân móc tương ứng Khi mình đã khâu hoàn tất được mặt sau, tạo thành một khối vuông lớn cho cái mặt sau hả? Đây, mặt sau của mình có 16 ô vuông. Thì tiếp tục ở mặt trước, các bạn sẽ khâu cho mình như thế này. Những bạn nào mà muốn làm cài nút ha, thì các bạn sẽ khâu cho mình hai mảnh ghép lại với nhau. Thì mặt trước gồm có 4 ô vuông ở phía ngoài, hai ô vuông ở bên trong và một nửa ô vuông tức là họa tiết tam giác ở bên trên ha mảnh còn lại thì mình sẽ làm ngược lại ha để mình ghép hai họa tiết tam giác lại thành một cái họa tiết cổ tim những bạn nào mà muốn làm cài nút thì mình sẽ móc hai mảnh còn những bạn nào mà muốn móc lòng vào á tức là không cài nút ha mình sẽ khâu luôn cái cạnh chính giữa này vào với nhau nè được các cái mảnh ghép rồi ha thì tiếp tục ở hai cái mảnh thân trước nè các bạn sẽ khâu cho mình luôn cái phần vai vào trong thân sau đây khâu luôn vào trong thân sau ha thì mình sẽ có được một cái mặt phẳng như thế này tạo ra một họa tiết cổ tim nằm chính giữa gặp cho mình thân trước với thân sau lại ta sẽ có được một cái khối thân như thế này đây là cổ tim nằm chính giữa nè thân hông ở bên hông mình sẽ có tổng cộng là 8 họa tiết ô vuông gặp đôi lại thì mỗi mặt sẽ có 4 họa tiết ô vuông ha thì hai họa tiết ô vuông bên trên các bạn sẽ để cho mình cái khoảng này làm cái phần để mình luồn tay mình sẽ khâu hai họa tiết ô vuông ở dưới lên trên trước ha đây thì mình sẽ có được một cái khối để mình móc thân như thế này thì ở clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc phần cánh tay cũng như là viền lại toàn bộ phần thân áo ha